và xinh đẹp và tràng pháo tay lớn hơn nữa các bạn cảm ơn quý vị rất nhiều Vâng, hôm nay thì em à, cũng cảm thấy rất là vui bởi vì à, em có mặt tại đây và khi mà bước chân vào đến đây ạ thì lại cảm thấy rộn ràng hơn nữa bởi vì là toàn thấy các à, Vâng, cô lão trong đảng, ạ, trong nghề ạ. Vâng, toàn các cây đại thụ, ví dụ như là bố cường này, là ô hồng kia là toàn những nhân người mà quý vị có thể nhìn thấy ở phía góc trái của Hồng Anh ạ. Đây là những nhân nhân vật rất nổi tiếng và được đóng rất là nhiều các bộ phim nổi tiếng của các kênh truyền hình trung ương ạ. Và ngoài ra thì còn có tất cả các anh các chị, những người đồng nghiệp, những người đã tham gia các câu lạc bộ và có những giọng ca rất là ngọt ngào ạ. Và ngày hôm nay thì em cũng xin phép được à, dành tặng tới toàn thể các anh các chị và những người bạn một uh, sáng tác của nhạc sĩ Thịnh Suy và cũng là tựa đề Một đêm say ạ. Và xin được uh, kính mời thân để uh, đại gia đình nhà mình ạ, uh, những người thân yêu của Hồng Phương Nít cũng như là những người thân yêu của Trọng Thủy, chị uh, chị Quế ạ. Uh, xin được dành tặng tới toàn thể các anh các chị một khúc uh, Một đêm say. Xin mời cả gia đình nhà mình cùng nghe cái khúc này ạ. Em một tràng tay dành cho em đúng không ạ? và vâng, kính chúc cho ờ, cà phê Phân tích sẽ luôn luôn là điểm đến của tất cả các bạn quý vị ạ. Xin cảm ơn một cảm xúc rất vui tươi của những ca sĩ